Ôi trời ơi, lúc nãy là phát à, cái phim cho các bạn thế là nó bị dính bản quyền. Thế nó bị dừng like luôn. Trời ơi. Buồn. Thôi chúng ta vào học à, luôn nhỉ. Yeah. Vào học luôn nhá. À, thế đã sẵn sàng cho buổi học ngày hôm nay chưa? Sẵn sàng rồi các bạn comment sẵn sàng để thầy bắt đầu luôn cái buổi học ngày hôm nay nào. Ôi trời ơi, lúc nãy là phát à, cái Rồi, ờ, sẵn sàng cho buổi học ngày hôm nay chưa? Hôm nay các bạn sẽ học cái phần uh, tiếp theo của buổi trước. Buổi trước là thầy đã dạy cho các bạn hết cái phần khoảng cách rồi. Khoảng cách uh, từ điểm đến mặt này, khoảng cách uh, giữa hai đường thẳng chéo nhau này. Hôm nay thì các bạn sẽ sang cái phần uh, góc giữa hai uh, đường thẳng, góc giữa hai mặt phẳng. Đúng không? Rồi uh, góc giữa uh, đường với cả mặt. Đấy, chúng ta sẽ có ba bài nhá. Đây này, các bạn thấy không? Quất luôn ba bài hôm nay, góc giữa hai đường thẳng này. Đấy, góc giữa đường thẳng vào mặt phẳng này và góc giữa hai mặt phẳng ba bài liền đấy các em ạ nên hôm nay nó khá là căng khá là căng nên là nên các bạn tập trung nhá sẵn sàng chưa các em ơi sẵn sàng rồi đúng không ở ờ, thấy ở ờ, sẵn sàng rồi mà không thả tim thả lại cái tim nào thả tim nó mạnh mẽ lên các bạn mà không thả tim mạnh mẽ thì không có tình yêu đâu mà nó nó dạy học cả đấy like nó nó cuồng nhiệt như này cả mà các bạn thấy không like cuồng nhiệt ba bài liền cho các bạn thế mà không được một cái tim thì quá buồn ta bài nhá chúng ta like bài bài nhá yêu gì toàn yêu fake các bạn toàn yêu kiểu pha ke thôi yêu mà không thả tim thì yêu làm cái gì không phần Rồi bạn nào trong nhóm thì nhớ tác bạn bè của mình vào luôn giúp thầy nhá. Để thầy còn bắt đầu luôn buổi like. mày cái thằng Phúc Lộc cứ bảo tao phách là thế nào nhỉ Rồi, bắt đầu nha. Sẵn sàng này, thì bắt đầu. Đầu tiên ấy, à, thầy sẽ phải nói qua cho các bạn một chút về hai cấp độ đề ở trong cái phần góc. Phần góc hầu như ở trong phần đề các bạn ấy, nếu mà người ta đề bài nào, đề thi đại học nào hay đề à, học kỳ nào người ta sẽ chỉ hỏi các bạn một câu thôi, liên quan đến phần góc thôi. Một câu đấy nó sẽ nếu mà nó đã hỏi thì nó có hai trường hợp thôi. Một là dễ vô cùng luôn, hai là nó khó vô cùng luôn. Thì tất cả những cái bài à, góc nó khó vô cùng luôn như thế, đòi hỏi là các bạn ngoài cái phần kiến thức cơ bản ra các bạn cần phải nắm vận dụng rất là nhiều kiến thức về hình học phẳng tuy nhiên thì ờ, nhiều bạn thì cái phần hình không không chỉ các bạn mất góc hình không gian mà các bạn còn mất góc hình phẳng và trong vòng vài buổi thì thầy không thể nói hết cho các bạn cái phần hình học phẳng được nhưng đấy thầy sẽ vẫn dạy các bạn cái cách để các bạn xử lý những cái bài góc nó siêu khó nó siêu khó cũng chỉ là một dòng thôi thì ờ, cái phần đấy học kỳ 2 thầy sẽ dạy các bạn nhá học kỳ 2 thì dạy các bạn đó là tính khoảng cách hay tính góc kể những bài nó siêu khó bằng một dòng thôi được chưa còn hiện tại tất cả những cái phần góc ở trong hình không gian ở đề thi đại học đấy thầy có thể uh, mở đề cho các bạn xem qua một chút là nếu như người ta hỏi các bạn ấy thì người ta sẽ thường là bám vào cái phần góc để nó ẩn dữ kiện đi ẩn dữ kiện đi là cái gì ẩn dữ kiện đi là người ta sẽ ẩn cái phần đường cao ẩn cái cách đáy đi hay là cạnh bên đi để các bạn làm bài khó khăn hơn thì lúc đấy người ta sẽ phải lồng một yếu tố góc vào thì bắt buộc là các bạn phải tốt được cái yếu tố là uh, tìm được góc cho không gian thì em mới làm được cái bài toán hình không gian nếu không thì các bạn vứt đi hết cả bài tức là các bạn phải biết được phần góc thì các bạn mới làm được đấy vậy thì ở đây thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn là những cái cái câu hỏi dạng câu hỏi gì mà đề thi đại học người ta hỏi các bạn được chưa? Người ta hỏi các bạn và cái hướng để xử lý sao cho nó nhanh, gọn lẹ và nó chính xác tuyệt đối. Chính xác tuyệt đối thì thầy sẽ uh, nói cho các bạn trong buổi hôm nay. Mà buổi hôm nay thầy sẽ nói cho các bạn ba dạng liền, góc giữa hai đường thẳng, góc giữa đường với mặt và góc giữa ở ờ, hai mặt phẳng nhá. Đây, thầy cho các bạn xem qua một chút về các loại góc ở trong không gian thì nó nó như thế nào. Đấy, góc góc giữa hai đường thẳng này Đấy, trong năm nay họ góc giữa hai đường thẳng này đây chưa góc này góc giữa đường với mặt này mặt đáy này cạnh bên và mặt đáy này các bạn thấy không rồi góc đây cạnh bên và mặt đáy này được chưa SB và ABC này góc giữa hai đường thẳng này đấy. cái bài hôm nay chúng ta học đấy góc giữa hai đường thẳng này để minh họa này rồi góc giữa đường với mặt đáy này cạnh bên và mặt đáy tất cả những cái dạng này thầy đã liệt kê hết cho các bạn rồi nói chung là bởi vì thầy đã nghiên cứu cái đề của bộ rất là kỹ nên thầy sẽ biết được là người ta hỏi như thế nào và thầy sẽ dạy cho các bạn để các bạn có thể xử lý được các cái bài toán như thế nó gọn gàng nhất có thể rồi bây giờ ta sẽ bắt đầu nhá mỗi bạn comment một cái câu bắt đầu để thầy bắt đầu cái bài số 5 luôn là góc giữa hai đường thẳng cho thầy nào comment bắt đầu giúp thầy comment bắt đầu nào Rồi, bắt đầu nhá. Đầu tiên là góc giữa hai đường thẳng này. Góc giữa hai đường thẳng. Góc giữa hai đường thẳng D1 và D2. Hai đường thẳng này thường ấy là hai đường thẳng chéo nhau người ta mới hỏi các bạn. Còn hình học phẳng thì góc tìm nó quá tầm thường rồi. Thì bây giờ người ta muốn tìm góc giữa hai đường thẳng D1 và D2 nhìn vẽ. Thì nói ở đây. D1 và D2. Nhìn vẽ. Tại góc giữa D1 và D2. D1 đây, màu vàng này, D2 đây hai thằng chéo nhau thì bây giờ chúng ta sẽ tìm ra giúp thầy là đường thẳng D1' và đường thẳng D2' phẩy sao cho D1' phẩy song song với D1 và D2' phẩy nó song song với thằng D2. Và hai đường thẳng D1' phẩy và D2' phẩy cách nhau từ điểm O thì góc giữa hai đường thẳng D1 và D2 được chuyển thành góc giữa D1' phẩy và D2'. phẩy Được chưa? Rồi. Và góc ở đây người ta quy ước góc giữa hai đường thẳng luôn luôn là góc nhỏ hơn hoặc bằng 90 độ, từ 0 đến 90 độ. Được chưa? còn nếu mà góc nó lớn hơn 90 độ như này này các bạn phải lấy 180 độ các bạn trừ đi thì bây giờ cái à, phương pháp để xác định góc giữa hai thằng chéo nhau các bạn có hai cách một là các bạn sẽ tìm ra hai thằng a phẩy và b phẩy song song và cắt được hai các bạn chỉ cần tìm một thằng thôi ví dụ đây thầy thấy tìm góc giữa a với cả b thì tìm ra thằng b phẩy sao cho b phẩy nó phải song song với cả b và nó cắt được thằng a thì góc giữa a và b phẩy a và b nó chính là góc giữa a và b phẩy nhá góc giữa hai thằng chéo nhau thì để tính góc giữa hai thằng chéo nhau thì thường người ta sẽ đẩy nó vào trong một cái tam giác thường hoặc là một tam giác vuông thì ở trong một tam giác thường ấy thì các bạn sẽ sử, sử dụng định lý hàm số sin hoặc là định lý hàm số cốt để các bạn làm thường ấy thì người ta sẽ sử dụng định lý hàm số cốt để người ta tính thì định lý hàm số cốt là cái gì ở đây thầy sẽ nói cho các bạn định lý hàm số cốt lại một chút định lý hàm số cốt như sau ở đây thầy có một tam giác ABC ừ, thầy có một tam giác ABC ABC. Rồi, thì góc đối diện góc A cạnh là cạnh A, góc đối diện của B là cạnh B, góc đối diện cạnh C là cạnh C. Rồi, bây giờ người ta muốn tính thằng A thì A bình phương ấy, đấy, dạ, nó sẽ bằng hai cạnh hai bên bình phương. Hai cạnh hai bên bình phương cộng với nhau trừ đi hai lần thằng đó nhân cả cốt góc sen giữa, cốt góc A. Cốt góc A. Được chưa? Tức là A bình bằng B bình cộng C bình trừ 2BC nhân cốt góc xen giữa là cốt góc A. Tương tự, các bạn tính B bình thì các bạn lấy hai cạnh bên thôi là gì? Là A bình cộng C bình trừ đi 2AC nhân cốt góc xen giữa. Đấy là đi học số cốt. Còn đối với cái tam giác vuông thì các bạn dùng sin cốt tang, sin đi học cốt không hư, tang đằng kết, cô tang kết đoàn thì các bạn quá quen rồi. Thì thầy chỉ muốn các bạn nhớ lại giúp thầy cái phần định lý hàm số cốt. Đấy, để các bạn ứng dụng trong một tam giác thường, các bạn vẫn làm được nó ngon lành nhá làm ngon lành được chưa rồi làm ngon lành Đây là lý thuyết cho các bạn thứ hai là các bạn sử dụng tích vô hướng để tính góc tích vô hướng thì các bạn phải uh, biết được là hai vectơ chỉ phương của thằng a và thằng b là bằng bao nhiêu thì ở đây giả sử cốt góc giữa a và b nó bằng là chi tuyệt đối cổ tích vô hướng chi có tích độ dài cái công thức lớp 10 nhưng mà thực ra chúng ta sử dụng công thức này nó rất là ít rất là ít nhé rất là ít bây giờ chúng ta cùng đi vào các ví dụ nào ví dụ số 1 cho hình chóp SABC có SA bằng SB và bằng SC à, ờ, góc ASB bằng góc BSC bằng góc CSA xác định góc giữa SA và BC ok cái chóp này ở đây đích thị nó phải là cái chóp gì rồi nó phải là cái chóp đều rồi được chưa cho có cạnh bên góc đáy và chóp đều bởi vì chúng ta đã có SA các cạnh bên bằng nhau đây này ta vẽ hình nó ra vẽ hình ra nhé ta thấy có vậy là A B C thì chóp đều thầy đã dạy các bạn cách vẽ là lấy 2 phần 3 đúng không em chia tỷ số 2 phần 3 được cái thẳng đứng lên thôi S nằm ở đây rồi bắt đầu chúng ta nối thằng này vào nối vào rồi ô đây vậy nên đứt vào nhé rồi đây là m này m người ta cho các bạn là sa bằng sb bằng sc SA bằng SB bằng SC. Các bạn thấy không? SA bằng SB bằng SC. Rồi. Và ASB góc A SB góc một sẽ là cây này nó bằng nhau. Đấy, bằng BSC, bằng CSA góc một mặt phía sau. Rồi. Vậy thì người ta hỏi các bạn góc giữa SA và BC là bằng bao nhiêu? Các bạn comment cho thầy luôn đáp án câu này là đáp án gì? SA và BC bằng bao nhiêu? SA và BC. Và BC. Chóp đều đấy. Các mặt bên của chúng ta đều là tam giác cân. Được chưa? Thì các góc ờ, ở đỉnh nó giống nhau. À, và các cạnh bên bằng nhau nữa. Đây là chóp đều rồi. Và đây chúng ta từ sự kiện giả thiết, từ giả thiết các bạn suy ra. Từ giả thiết. Suy ra ngay. SABC là chóp đều. Được chưa? Chóp đều lệnh bao nhiêu không cần biết bây giờ người ta hỏi các bạn góc giữa SA BC bằng bao nhiêu ờ thầy thấy có bạn vì thiếu một C rồi Nguyễn Nhài một C Nguyễn Linh một C chính xác một là C góc 90 độ chính xác bởi vì thầy đã dạy các bạn cái cách chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng các bạn nhận ra ngay BC của game ấy nó đang vuông góc với mặt phẳng chứa SA đó là mặt phẳng SA gì SAO hay SAM cũng được đúng không SAO cũng được thì bây giờ chúng ta sẽ có BC hiển nhiên vuông góc với SO rồi là đường cao. Thứ hai, nó vuông góc với đường A gì? AO. AO là đường cao vuông góc với cả thằng BC mà. Vậy thì hiển nhiên là khi BC vuông góc mặt phẳng này thì BC các bạn ấy nó cũng vuông góc với cả gì? SA. Bởi vì do gì? Do SA của các bạn ấy nó đang nằm ở trong mặt phẳng SAO. Đấy, đường vuông góc với một mặt nó sẽ vuông góc với mọi đường trong mặt đó. Đáp án cần chọn là đáp án C, rất tốt. Được chưa? Tưởng là khó nhưng nó rất là dễ thôi. Rồi ờ, thì xong câu 1 nhá. Câu 1 các bạn hiểu chưa? Hiểu rồi các bạn comment GG cho thầy. Hiểu rồi comment GG. Rồi thầy sang câu ví dụ số 2 các em nhá. Ví dụ số 2. Cho hình hộp ABCD. A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Giả sử tam giác A, B phẩy C và A phẩy C phẩy D đều có 3 góc nhọn. Góc giữa AC và A phẩy D là góc nào? Hình hộp đúng không? Ta sẽ vẽ hình hộp ra nhá. AB phẩy C. Rồi. và cái góc A phẩy C phẩy D Rồi. A phẩy C phẩy D. Đều có ba góc nhọn. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ à, tính góc giữa hai đường thẳng AC và A phẩy D. AC và A phẩy D. AC đây. Đúng không? AC. và à, AC AC và A phải đi A phải đi rồi các bạn xem xem đáp án là đáp án gì nào ủa các bạn đã comment 2B rồi rất tốt 2B rất tốt có bạn nào nữa không không có đúng không rồi các bạn comment rất là chuẩn rồi đấy thì các bạn nhận ra này thầy dặn là à góc giữa hai đường thẳng chéo nhau thì thầy chỉ cần là tịnh tiến sao cho nó song song và nó cắt là được ví dụ đây là hai đường thẳng a và đường thẳng b thì thầy chỉ cần tìm ra một cái đường thẳng a phẩy sao cho nó song song với a và nó cắt được thằng gì thôi cắt được thằng b là xong được chưa nhỉ thì góc của nó nằm ở đây thì các bạn nhận ra là à ac của mình thì song song với a phẩy c phẩy vậy thì ở đây thầy có là gì có ac thì song song với cả A phẩy, C phẩy. Nên suy ra cái góc giữa A phẩy, AC và cái thằng A phẩy D nó cũng chính là cái góc giữa A phẩy, C phẩy và cái thằng A phẩy D luôn. Thì các bạn thấy ngay nó đang chung nhau cái điểm gì? Điểm A phẩy đây này. Thì góc chắc chắn là nằm ở A phẩy rồi. Là gì? D, A phẩy và C phẩy. Đáp án cần chọn là đáp án B. Để kết thúc bài toán. Nha. Yeah. 2 các bạn đã rõ chưa đấy nó chung nhau một cái điểm là giao điểm chung đấy là cái điểm A ở trên đây này góc nó nằm ở A chỗ này này nhỏ nhỏ đây này rồi thế kết thúc câu ví dụ số 2 nha ví dụ số 3 nào ờ, cho tứ diện OA BC OA OB OC đôi một vuông góc với nhau rồi tứ diện đôi một vuông góc với nhau đôi màu võ với nhau tại ô rồi thì hiển nhiên là các bạn thấy ngay là vuông tại ô O này, A này, B này, C. Người ta hỏi các bạn là góc giữa OA và BC bằng bao nhiêu? OA và BC. Rồi OA BC các bạn comment luôn cho thầy nào. OA và BC bằng bao nhiêu? Rồi, thầy chào các em. Đấy, mình bây giờ là đã cái phần chứng minh đường thẳng vuông góc mặt phẳng thầy đã dạy các bạn rất kỹ như thế rồi. Ở buổi số mấy? Buổi số 1 luôn đấy. Không có lý do gì mà các bạn không có lý do gì mà không làm được câu này. Đúng rồi, cà rốt là D. Ở đây mình sẽ có là OA và BC đúng không? Các bạn thấy ngay OA mình đang vuông góc với cả thằng BC mà. Bởi vì OA nó vuông góc với cả mặt phẳng OBC do đó vuông góc với hai đường thứ nhất là đôi một vuông góc với nhau thì OA vuông góc với OB chưa và OA vuông góc với OC không em đôi một mà vậy thì từ đây suy ra OA của mình ấy hiển nhiên nó sẽ vuông góc với thằng gì BC do ông BC của các em nó đang nằm ở trong mặt phẳng OBC dễ như ăn kẹo luôn đa án D nha đa đáp án D câu này một dòng tiếp theo cho tứ diện ABCD có hai mặt ABC và ABD là tam giác đều Góc giữa AB và CD là bằng bao nhiêu? Tứ diện. Nào, A, B, C đúng không? Tứ diện ABCD thì cho BCD nằm ở dưới đi. BCD nằm dưới BCD. Rồi, tam giác ABC và ABD đều là tam giác đều. Rồi ờ, thầy sẽ trỏ thằng A này. Được chưa? Rồi, A đây. Người ta hỏi các bạn là góc giữa AB và CD bằng bao nhiêu? AB và CD. Câu này quá đơn giản thôi. Đấy, tam giác đều nhé. Tam giác đều đố biết câu này đáp án là gì nào câu 4 đáp án gì nào bây giờ thầy không vẽ hình ra hết nhá thầy chỉ vẽ nhẹ thôi nhá đấy thì các bạn cũng phải comment được đáp án cho thầy là đáp án gì rồi được chưa AB <clears throat> với CD bằng bao nhiêu độ <clears throat> Rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy nhá. Đây ta mắc đều. A, B, C tất cả đều giống nhau hết. Đúng không? Các cạnh bên bằng nhau chưa? A, B, C và A, B, D đều là tam mắc đều mà. Nên các cạnh bên và cạnh đấy nó bằng nhau. Vậy đây đích thị nó là gì em? Là tứ diện đều. Vậy từ giả thiết các bạn sẽ suy ra ngay A, B, C, D là tứ diện đều. Tứ diện đều. Mà tứ diện đều ấy, nó chính là cái thằng chóp đều của chúng ta. Thì cái đường cao của nó sẽ nằm ở trên gì em? Nằm ở trên Ừ, nằm ở trên cái thằng này đường cao sẽ đi qua trọng tâm được chưa vẽ như chóp đều luôn vẽ giống hệt thằng chóp đều mà vẽ giống hệt chóp đều thì té tắm bắt đều rồi cân ở đây cân ở b thì suy ra vuông ở m vậy thì các bạn sẽ thấy ngay là AB của em và CD của mình đang vuông góc với nhau lù lù ra đấy bởi vì CD đang vuông góc với mặt phẳng ABO nó đang góc với hai đường một đường là đường cao AO hai là đường BO được chưa em vậy thì từ đây thầy giáo suy ra cho các bạn là CD của các bạn sẽ vuông góc với AB do cái ông AB này ông đang như nào em đang nằm ở trên đang nằm ở trên nằm ở trên đâu nằm ở trên cái mặt phẳng ABO rồi vậy góc 90 độ thôi đáp án D nhá 4D rồi, thầy sang câu ví dụ số 4. Thầy sang câu ví dụ số 5 nhé, thầy sang câu 5. Câu 5. Cho hình lập phương tìm góc giữa AC và DA1. Hình lập phương. xong câu này mình quất luôn cái đề địa đại học năm vừa rồi luôn xem à, xử lý nó như thế nào Rồi. ta có đây mình là A này, B này, C này, D. A1 đúng không? Người ta không gọi A phẩy là A1, B1, C1 và D1. Người ta hỏi các bạn là góc giữa AC AC và cái đường DA1. DA1. Rồi ok. Rồi, góc giữa hai bố này bằng bao nhiêu? Góc dài hai búa này bằng bao nhiêu? Ai à các bạn đã comment là 5C rồi à? Ngon quá nhờ. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ à, cùng chữa luôn con này. Các bạn làm nhanh quá, phải chữa luôn cho đỡ mất thời gian của các em. Thì bây giờ người ta đang hỏi góc giữa AC và A1D. Đúng không? Thì em nhìn xem xem ấy có cái đường nào mà song song với cả AC nhưng mà nó lại cắt được cái thằng A1D hay không à có, có đúng không em nhỉ có nó là đường gì em đó là đường A1C1 đấy đường A1C1 song song AC này thì góc các bạn nằm ở đây chuẩn chưa ngọt ngào ngay vậy ta đang có có AC song song với cả A1C1 nên thầy giáo suy ra được ngay Góc giữa AC và A1D đề bài người ta đang hỏi các em nó chính là góc giữa A1C1 và đường A1D. Nó là góc gì em? Là góc D A1C1. Chuẩn chưa? Rồi, thì góc này các bạn sẽ tính toán nó bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu? Các bạn để có máy đáp án C. Tại sao đáp án C? Chúng ta sẽ chứng minh thật nhanh mà không cần phải tính toán gì cả. Bởi vì tất cả các mặt của hình lập phương nó đều là hình gì? Đều là hình vuông đúng không? Đều là hình vuông. Mà C1D các bạn thấy nó là nửa đường chéo. À, là đường chéo của hình vuông. Một đường chéo. A1C1 cũng là đường chéo của hình vuông. A1D cũng là đường chéo hình vuông. Ba thằng này là ba đường chéo. Vì ở đây là A1C1 bằng A1D bằng C1D bằng đường chéo của mặt bên. Đúng không? Đường chéo của các mặt hình vuông. Vậy thì suy ra cái tam giác này là tam giác gì rồi? À, là tam giác đều. Mà đã là tam giác đều ấy, thì suy ra các góc nó đều là bao nhiêu? 60 độ. Nên suy ra ở đây góc DA1C1 nó là bằng 6 sọ. Đáp án cần chọn là C. Các bạn làm rất là tốt. Good job các em. Ngon đấy. Rồi ờ, các bạn đã hiểu câu này chưa nhỉ? Hiểu câu này rồi các bạn comment H5 giúp thầy. Nhá, hiểu câu này rồi comment H5. H5. Rồi, H5. Bây giờ thầy sang một câu tiếp theo. Đây là đề thi năm 2021. Đấy, để các anh chị 2K3 vừa thi xong. Mình quất luôn câu này. Trong cả đề thi uh, vừa rồi nó có đúng một câu về góc giữa hai đường thẳng như này thôi. Cho lăng trụ đứng ABC, A phải B phải C phải Ok, lăng trụ đứng. Rồi. A, B, C. A phẩy, B phẩy, C phẩy. Rồi. Có tất cả các đều bằng nhau và A phẩy B và C' phẩy bằng bao nhiêu? Rồi các cạnh đều bằng nhau. Được chưa? Các cạnh đều bằng nhau hết. Và bây giờ ta hỏi góc giữa A phẩy B và cái thằng CC phẩy bằng bao nhiêu? Rồi, các bạn thử comment thầy xem đáp án là đáp án gì nào. Tính toán xem là thầy cho các bạn 1 phút thì các bạn làm câu này. Dễ không mà. 1 phút câu này thực ra là làm có 10 giây ra đáp án. 1 phút bắt đầu. mình đưa mắt mình liếc rồi đưa mắt mình liếc đấy thằng nào mà hay liếc gái thì các bạn sẽ làm với câu này nó nhanh thôi đấy, hay bạn nào hay tia dai cũng nhìn câu này nó rất là nhanh bởi vì các bạn sẽ thấy ngay ấy, là có cái đường nào song song với cc phẩy mà cắt được a phẩy b em nhỉ nó đường a phẩy lù lù ra đấy là đường nào đây này thấy không là a phẩy ok các bạn có a a phẩy của em nó đang song song với cả cc phẩy nên suy ra góc giữa a phẩy b và cc phẩy nó chính là góc giữa a phẩy b và thằng A phẩy A. Được chưa? Góc ở đâu? Góc ở A phẩy đây nè. Vậy thì suy ra ở đây cái góc của các bạn là A, A phẩy và B. Góc luôn nằm ở A phẩy. Ngon chưa? Bây giờ góc của nó là góc này. Tính thằng này như thế nào? Thì bây giờ người ta nói cho các bạn một cái dữ kiện là có tất cả cạnh đều bằng nhau. Vậy thì đặc biệt hóa luôn cho nó nhanh. Một kỹ thuật rất quan trọng trong việc giải trắc nghiệm đó đặc biệt hóa. Các bạn đặc biệt hóa luôn A phải bằng 1 nhá. Thì AB bằng 1 nhá. Đúng không? Vậy đây là tam giác gì? Vuông cân. Chuẩn đét chưa? Vuông cân. Mà vuông cân ấy thì suy ra góc này bằng bao nhiêu? 45 độ. Hết bài. Đáp bàn này Đều bằng nhau mà. Câu một đáp bàn này Hết bài. Dễ không? Dễ như ăn kẹo luôn còn gì nữa. Nha, đáp bàn này đấy đề thi đại học cũng thế thôi cái gì đâu đấy trong năm vừa rồi đấy năm 2020 thì nó không hỏi góc giữa hai đường thẳng mà nó hỏi góc giữa đường với mặt rồi xong nhá rồi thấy sang cái dạng tiếp theo dạng tiếp theo cho các em đó là cái à, góc giữa đường thẳng với cả mặt phẳng góc giữa đường thẳng và mặt phẳng và ờ, góc giữa đường thẳng và mặt phẳng thì như thế nào? Đấy, thì bây giờ thầy sẽ có như sau. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng thì người ta cũng quy ước là góc này luôn luôn lớn hơn độ bằng 0 và nhỏ hơn độ bằng 90 độ. Trong trường hợp các bạn tính lớn hơn 90 độ thì các bạn phải lấy 180 các bạn trừ đi. Được chưa? Thì đây chúng ta sẽ có một cái thầy cho các bạn một công thức. Một cái công thức để các bạn giải góc giữa đường thẳng và mặt phẳng như sau. Thầy có một cái đường thẳng là đường thẳng D như hình vẽ. Đường thẳng D Thầy có một mặt phẳng alpha. Thầy muốn tìm góc giữa đường thẳng D và mặt phẳng alpha thì làm như sau. Bước 1, thầy xác định giao điểm giữa cái đường thẳng này và mặt phẳng là gì? Đó là thẳng O, đúng không? thằng O, giao điểm. Bước 2, thầy tìm hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng. Hình chiếu ở đây là rằng là hình chiếu nó trên cái bóng ấy, nó hạ xuống thì hình chiếu của AO nó chính là thằng HO. Được chưa? Thì cách để tìm hình chiếu cực kỳ đơn giản. Đó là từ điểm A các bạn kẻ một đường vuông góc xuống mặt phẳng giúp thầy. Cái đường vuông góc này này, nó chính là cái gì em? Nó chính là cái yếu tố khoảng cách đấy, từ điểm A đến mặt phẳng alpha. Thì tại sao thầy lại phải dạy cái khoảng cách trước? Dạy góc nó có giúp ý cả các em ạ. Đấy, nên thầy xếp lại như thế này thì nó mới logic được. Chứ các bạn, nhiều bạn là học góc xong học khoảng cách, các bạn thấy bị đơ ấy. Được chưa? Rồi. Bây giờ uh, bây giờ bước 2 đã xong. Bước 3 tìm góc giữa đường thẳng mặt phẳng thì góc đó là góc giữa đường thẳng và hình chiếu của nó. Đường thẳng là AO, hình chiếu là HO thì góc của nó chính là AHO. Xong chưa? Hay thể đúc kết thành một công thức như sau. Đó là các bạn dùng đỉnh, dùng giao điểm và dùng chân đường cao. Công thức đỉnh, giao, điểm và chân đường cao góc luôn luôn nằm ở giao điểm góc luôn nằm ở giao điểm nhớ chưa góc luôn nằm ở giao điểm nhớ nhá góc luôn nằm ở giao điểm ok và đây các bạn sẽ muốn tính góc này các bạn cũng sử dụng định lý hàm số sin định lý hàm số cốt bình thường thôi nhớ nhá sin và cốt bình thường thôi thì các bạn nhớ xác định ba thứ đỉnh giao điểm và chân đường cao cả lớp cùng comment cho thầy từ khóa đỉnh giao điểm và chân đường cao cả lớp comment cho thầy nè đỉnh giao điểm và chân đường cao đỉnh giao điểm và chân đường cao đỉnh giao điểm chân đường cao cả lớp comment cho thầy nè đỉnh giao điểm và chân đường cao nhớ comment đúng từ khóa nhé các bạn nhớ từ khóa thôi công thức này của thầy thôi là tự nhiên các bạn sẽ làm được bài đỉnh giao điểm ở trên đường cao rồi rất tốt thầy quất luôn cho các bạn thầy quất luôn cho các bạn dùng công thức này nhá quất luôn đề thi đại học luôn đề thi chính thức của năm 2020 trong năm 2020 thì nó hỏi câu góc là câu này thì người ta cho các bạn hình chóp LABC có đáy ABC là một tam giác vuông tại B Ok, vuông tại B. AB thì bằng A nhỏ, BC các bạn là bằng 2A nhỏ và SA góc với đáy SA bằng căn 15A nhỏ. Rồi, người ta hỏi các bạn là góc giữa SC và mặt đáy là bằng bao nhiêu? SC đây và mặt đáy tức là mặt phẳng ABC. Góc giữa SC và mặt phẳng ABC. Nào, công thức đỉnh, giao, điểm và chân đường cao mình xác định nhá. Đỉnh ở đâu? Đỉnh ở S, đỉnh này đỉnh này giao điểm ở đâu abc thì các bạn thấy nó giao nhau tại đâu giao nhau tại c lù lù ở đấy chứ còn gì nữa giao nhau tại c đây là giao đúng không đỉnh này đây là giao điểm giao điểm chân đường cao nằm ở đâu đây là thằng a chân đường cao hạ xuống chân đường cao Đúng công thức chưa? Vậy các bạn quất luôn góc của bạn là góc SCA. Là góc SCA luôn. Không cần nghĩ nhiều, cứ dùng công thức cho thầy. Được chưa? Rồi, tính góc này thì các bạn sẽ dùng trong tam giác vuông SAC. Tam giác vuông SAC. Thì tính góc này các bạn sẽ thấy ngay là thầy đã biết được cạnh đối diện của góc này rồi, nó là thẳng SA. Được chưa nhỉ? Pythagore, ông này bằng 2, ông này là bằng 1 thì ông này nó là căn 5. A nhỏ, căn 5 A nhỏ. Xong chưa? Vậy thì đây các bạn dùng đối biết cạnh đối rồi và biết cạnh kề rồi, đối đây. Đây là thằng kề các em đối vào kề em dùng gì dùng tang chứ dùng cái gì SCA tang đoàn kết đối trên kề là SA chia cho thằng AC vậy thì ở đây SA là căn 15 A nhỏ AC là căn 5 A nhỏ kết quả là còn căn 3 vậy ship tang của căn 3 thì SCA các bạn là bằng 60 độ tang 60 là căn 3 đáp án C một dòng ngon chưa đúng công thức nhá đỉnh giao điểm và chân đường cao các bạn thấy có easy game không đối và kề chúng ta C nha đấy đúng công thức tuy nhiên thì thầy phải nói thêm cho các bạn như này không phải lúc nào các bạn cũng nhìn đỉnh giao điểm ở chân đường cao nó dễ dàng như này đâu không phải lúc nào các bạn nhìn dễ dàng đâu bởi vì có những cái bài ấy, nó sẽ không cho các bạn uh, cái uh, phần uh, uh, cạnh bên và mặt đáy mà nó sẽ hỏi các bạn là góc giữa uh, cạnh bên và mặt đứng nếu mà các bạn tìm mà uh, góc nó sẽ khó hơn rất nhiều khó rất nhiều nào bây giờ thầy sẽ nói cho các bạn những cái trường hợp như thế thì các bạn sẽ xử lý như nào đây rồi đây là bộ bí kíp thầy đã dành cho các bạn và các bạn thuộc cái đoạn này các bạn thành pro max luôn nhớ nhá nhớ cao lại màn hình đoạn này nhá và tờ đề ở trong app thì ghi cho các bạn tờ đề rồi các bạn tải tờ đề trên app xuống và các bạn in nó ra được chưa ở đây thầy đang lấy ví dụ như sau cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông và SA vuông góc với đáy SA vuông góc với đáy đây là ví dụ người ta hỏi các bạn có ba cái loại góc người ta sẽ hỏi các bạn góc giữa cạnh bên và mặt đáy một số trường hợp hay gặp này thứ nhất là góc giữa cạnh bên và mặt đáy đúng công thức thôi đỉnh giao điểm trên đường cao thì cái phương pháp thật nhanh là gì từ giao điểm các sẽ giao điểm rồi nối vào chân đường cao thế là hết bài từ giao điểm nối vào chân đường cao là xong cạnh bên và mặt đáy thầy lấy ví dụ cho các em ví dụ nó hỏi các bạn là góc giữa SB và mặt phẳng ABCD SB đâu SB của em đây từ giao điểm SB và đáy ABCD thì trung giao điểm B rồi. Ok, giao điểm MB nối vào chân đường cao phương pháp chưa? Nối chân đường cao, chân đường cao là A, nối vào A. Vậy góc các bạn là góc SBA. Đấy, góc giữa SB và, và đáy mà, SBA. Ok chưa? Tương tự góc giữa SD và đáy, SD và đáy. À, góc SD và đáy thì SD và đáy giao điểm ở đâu? Ở D. Vậy giao điểm ở D, nối vào chân đường cao, nối vào thằng A. SDA. Xong chưa? tương tự SC vào đấy là SCA SM vào đấy là SMA xong còn nào nghĩ ngợi nhiều làm cái gì thấy nhanh không đấy đây là phương pháp nha tiếp tục tiếp tục loại tiếp theo là góc giữa cạnh bên và mặt đứng được chưa nhỉ rồi góc giữa cạnh bên và mặt đứng cạnh bên và mặt đứng thì các bạn phải phân biệt được mặt đứng là thằng này thì bây giờ mặt đứng của chúng ta là cái mặt phẳng ấy mà nó nó chứa cái đường cao cái này thầy đã nói ở cho các bạn ở trong cái phần khoảng cách cấp độ số 1 rồi mặt đứng là mặt trời đường cao SAB góc ở đáy này thì ví dụ người ta hỏi các bạn là góc giữa SC và SAB là thằng nào SC của các em là cạnh bên à, cạnh bên đây SC mặt đứng của của em là mặt phẳng SAB SAB là mặt đứng do nó chứa đường cao đường cao SA em thấy không à, thì bây giờ để tìm góc thì các bạn sẽ làm cho thầy một cái phương pháp như sau từ điểm còn lại điểm còn lại đấy là giao điểm ở S rồi điểm còn lại là điểm này này điểm còn lại là thằng C được chưa đấy không phải giao điểm được chưa không phải giao điểm từ điểm còn lại các bạn sẽ kẻ cho thầy từ điểm còn lại kẻ đường thẳng vuông góc với cạnh đáy của mặt đứng là xong thì em nhìn điểm còn lại là điểm C rồi kẻ vuông góc với cạnh đáy của mặt đứng mặt đứng ở đây cạnh đáy là AB thì kẻ vuông góc vào nó chính là từ đâu từ C các bạn kẻ nó vào từ C các bạn kẻ vuông góc với cạnh đáy nó chính là vuông góc tại B thấy không vậy góc các bạn là góc góc luôn luôn nằm ở giao điểm là CSB góc của các bạn nằm ở đây CSB các bạn thấy chưa một ví dụ nữa cho các em nhá Quản Khương em đi ngủ thầy ơi Xin lỗi em em bị block ra khỏi nhóm luôn Thầy đã bảo trong livestream của thầy cấm nói từ buồn ngủ hay đi ngủ Các bạn ngủ các bạn cứ đi ngủ đi Rồi thầy cấm em luôn ra khỏi nhóm nhá Xong block vĩnh viễn rồi tiếp tục này góc giữa SC và mặt phẳng SAD SC và SAD rồi vào học không học ta ngồi đi cưa gái rồi thì tiếp tục này góc giữa SC và thằng SAD SC và SAD cái phương pháp là gì à, từ điểm còn lại kẻ một đường vuông góc với cạnh đáy của mặt đứng SC đâu SC đây và SAD SAD thì giao nhau ở đâu giao nhau ở S nên góc chắc chắn nằm ở S rồi góc phải nằm ở S vậy từ điểm còn lại từ điểm C kẻ một đường vuông góc với cạnh đáy của mặt đứng cạnh đáy của mình ấy nó chính là ông gì ông AD này được chưa thì từ C kẻ một đường vuông góc với AD nó chính là thằng CD thấy không em nhỉ là thằng CD rồi nối lên đỉnh rồi góc các bạn là góc nằm ở S là CSD. Xong. Ngon lành chưa? Đấy, tương tự thầy làm một phép nữa cho các em là SM và SAB. Được chưa nhỉ? SM và SAB. SM đây. SM và thằng SAB. SM là cạnh bên và SAB là mặt đứng rồi bởi vì nó chứa đường cao SA. Mình cứ nhận ra nó có chứa đường cao là mặt đứng hết. Thì phương pháp từ điểm còn lại là điểm M kẻ một đường vuông góc với cạnh đáy của mặt đứng, cạnh đáy là AB. SAB mà thì kẻ từ đây vuông góc vào. Xong chưa? Rồi vuông góc N thì góc các bạn là MSN. Đấy, MSN. Thấy không em? Rồi xong nhé. Đây là cái loại số 2. Tức là những cái loại này mà các bạn mà đi tìm cái cái, cái khoảng cách lúc đầu ấy, thì nó rất là khó, nó rất là lâu, nhìn nó khó thì các bạn cứ áp dụng đúng công thức của thầy, tự nhìn nó ra. Tự nhiên đời nó nở hoa thôi mà. Nha. Tiếp tục. Góc giữa đường cao và mặt bên. Đường cao vào mặt bên nào? Thì đường cao của mình là thằng SA đây này. Người ta hỏi góc giữa SA và SBC là như nào? SBC là mặt bên đấy mặt nó nghiêng nghiêng thì ta sẽ gọi nó là mặt bên các em nhé thì bây giờ phương pháp cũng chỉ vậy là từ điểm còn lại kẻ một đường vuông góc với cạnh đáy được chưa của mặt bên được chưa của mặt bên nhá. cạnh đáy của mặt bên của mặt bên ok nhá của mặt bên thì bây giờ mặt bên của mình là SBC rồi SBC từ điểm còn lại, giao điểm ở S rồi, điểm còn lại là điểm A. Kẻ một đường vuông góc với cạnh đáy. Kẻ vuông góc, cạnh đáy là BC rồi. Đây rồi. Vậy góc luôn luôn nằm ở giao điểm là S. Vậy góc các bạn là ASB. Đấy, nếu ba điểm ở với nhau, ASB. Xong chưa? Tiếp tục này. Ví dụ nó hỏi các bạn là tính cho tao góc giữa SA và SCD. SA và SCD, ra góc nằm ở S là cái chắc rồi giao ở S từ điểm còn lại điểm A kẻ một đường vuông góc với cạnh đáy của mặt đạt được mặt à, là bên SCD là CD từ A kẻ vuông góc vào đây. Thấy chưa? Các bạn sẽ có đây là góc ASD. Sao? Đấy. Các thằng khác y hệt như vậy. Các bạn đã hiểu cách làm chưa? Hiểu chưa nhỉ? Đấy là công thức và các bạn phải làm nhiều các bạn mới nhớ được nhớ chưa ừ, về sau nhìn phát ra luôn đầu tiên là góc giữa cạnh bên và mặt đáy nối vào chân đường cao giao điểm nối vào chân đường cao góc giữa cạnh bên và mặt đứng hay là góc giữa đường cao mặt bên nói chung các trường hợp còn lại là các bạn từ cái điểm còn lại kẻ vuông góc với cạnh đáy của mặt đứng hay mặt bên là xong thế nhá rồi xong chưa ok rồi các bạn comment ok để thầy next sang ví dụ cho các em nào ok rồi comment ok luôn đi ok nhá tức là thầy đã liệt kê hết cho các bạn rồi hết rồi đây đề thi đại học nó có cái gì là ta quất hết không sợ bởi vì thầy đã lấy thực chiến luôn trong đề thi đại học là câu nào câu nào biết hết thấy chưa biết hết từ năm 2018 2017 là có hết thấy không à, đây lộ trình ôn thi hiệu quả đây lộ trình rồi bao giờ chuyên đề rồi tổng ôn rồi luyện đề rồi rồi, thì đúng lộ trình như này rồi. Thôi. Thế nhá. Thế bây giờ ta đi vào ví dụ này. Ta đi vào ví dụ. Ví dụ số 1 thầy cho các bạn như sau. Cho hình chóp LABCD có SA vuông góc với đáy ABCD. SA là bằng A căn 2 và ABCD là hình vuông. AB bằng A nhỏ tính góc giữa SC và mặt phẳng ABCD. Ok, ta sẽ vẽ hình thằng này ra. Rồi, SA bằng A căn 2. Rồi, AB thì bằng số 1. Đấy là hình vuông. Đúng không? Người ta hỏi góc góc giữa ASC và mặt phẳng ABCD. SC mà đáy, SC và ABCD. Nhớ phương pháp không? Mình nhận diện nhé. Cái dạng này là dạng nào này. SC thì nó là cạnh bên. Nó không đứng mà. Thẳng đứng mà nó hơi nghiêng nghiêng. Cạnh bên. Còn mặt phẳng ABCD là mặt đáy. Góc giữa cạnh bên và mặt đáy ở vòng đáy thì các bạn nhớ phương pháp không từ giao điểm nối với chân đường cao là xong giao điểm ở đâu giao điểm ở thằng C này thấy chưa giao điểm ở C nối với chân đường cao chân đường cao là A thôi Ui dồi, nối vào một phát ăn tiền luôn có phải nghĩ ngợi gì đâu ăn tiền luôn vậy góc các bạn là góc SC của đấy là SC gì SCA thế thôi nối với chân đường cao mà góc giữa SC của đấy góc giữa SC và SCA thì góc này các bạn tính toán nó như thế nào thì mình có NA vuông góc với đáy đây là tam giác vuông rồi mà AC là đường chéo hình vuông cũng bằng căn 2 mà AC là căn 2 SA là cũng là căn 2 nên đây là tam giác vuông cân mà vuông cân là bằng 45 độ không phải nghĩ ngợi xong ra bàn lựa chọn là B được chưa một B luôn công thức chưa không cần trình bày bây giờ là chúng ta lớp 11 là các bạn phải uh, vì ta có uh, ờ, SA góc với đáy nên suy ra AC là hình chiếu của SC khi AC là hình chiếu của SC thì suy ra góc giữa SC và AC à SC bằng mặt ABCD là góc giữa SC và AC là góc SCA bắt đầu mình tính toán lâu vãi tè thì các bạn không cần phải làm như thế nữa bây giờ chúng ta người lớn rồi là mình quan trọng là ra kết quả như thế nào thì bây giờ các bạn phải vệt luôn được cho thầy dựa trên công thức thầy cho các bạn nhé bởi bản chất AC là hình chiếu của của SC do SA góc với đáy mà rồi bây giờ mình sang ví dụ số 2 cho hình chóp SABC. Có tam giác SAB là tam giác đều cạnh A nhỏ. Tam giác ABC cân tại C, hình chiếu góc của S xuống mặt phẳng ABC là trung điểm của AB. Góc giữa SC và mặt phẳng đáy là bằng 30 độ. Rồi, tính à, tính độ dài thằng SC. Rồi. Hình chiếu mỗi góc của S là trung điểm của AB. Vậy phải từ trung điểm các bạn mới cái thẳng đứng lên đấy nhá. A này, B này, H này, C. Rồi. Ok thì bây giờ người ta hỏi các bạn là góc giữa à, cho SC vào đáy là bằng 30 độ SC vào đáy nào góc giữa SC vào đáy SC vào mặt đáy là ABC các bạn nhận ra ngay giao điểm của mình chỗ này là chính là điểm gì em điểm C vậy góc giữa SC vào đáy thì các bạn nhớ công thức không có cạnh bên cạnh bên mà đáy đây là cạnh bên này cạnh bên này đây là mặt đáy này góc giữa cạnh bên vào đáy thì thầy dặn là nối vào đâu nối vào chân đường cao đúng không em chân đường cao là thằng nào là thằng h chứ không phải thằng a đâu nhá đấy là thằng h ok chưa là thằng h rồi vậy các bạn sẽ có là sc gì SCH. SCH. Góc này thì đề bài cho các bạn là bằng 30 độ. Đúng không? Và người ta hỏi các bạn SC bằng bao nhiêu? Khi biết SAB là một tam giác đều. Ok, SAB là tam giác đều. Khi SAB tam giác đều thì các bạn sẽ ra ngay SH là đường cao cho nó đều. Các bạn nhớ luôn công thức giúp thầy, đỡ phải đi Pythagore lần sau. Nhớ cái này. Đường cao trong tam giác đều. Được chưa? Công thức nó bằng là cạnh là cạnh A nhân căn 3 và chia 2. Cách nhân căn 3 trên 2. Bởi vì cái này dùng rất nhiều nên các bạn thuộc luôn, không phải đi Pythagore nữa. Rồi, vậy cái cạnh này ấy, là cái cạnh đối diện của góc này, cạnh đối. các bạn cạnh đối rồi. Mà mình đang cần tính thằng SC e là cạnh huyền. Đối với huyền phải dùng gì em? Dùng sin, đúng không đấy? Dùng sin. SHC. Bởi vì SH có góc về đáy. Thì sin của góc SCH đối trên huyền là SH chia cho SC. Suy ra SC các bạn cần tính toán nó bằng là SH chia cho sin góc 30 độ. Mà SH của em vừa tính ra xong là A căn 3 trên 2. Được chưa? Chia cho sin 30 độ là 1 phần 2. Kết quả các bạn sẽ còn là A căn 3. Rồi, A căn 3, đáp án đi. Đáp án đi. Các bạn có hiểu cái bài thầy giảng không? Hiểu rồi các bạn comment chữ H2 cho thầy nhá. Comment H2 là hiểu rồi để thầy sang câu ví dụ số 3 nào. H2 rồi mình sang câu ví dụ số 3 cho hình chóp SABCD có đáy là một hình vuông cạnh A nhỏ O tâm đáy cạnh bên SA bằng 2 a nhỏ vuông góc với mặt đáy tính tan góc giữa SO và mặt phẳng ABCD rồi SO và ABCD Rồi ờ, SO và mặt phẳng ABCD. Các bạn ờ, cùng nhìn nhá, SO và ABCD. Mình phân tích cái bài này một chút, SO này và ABCD. Thì em thấy ngay ấy. Từ từ âm O. Ơ, à, bài này có gì nó sai sai các bạn à bài này thầy thầy thầy, thầy vẽ bị nhầm rồi bởi vì nó cho các bạn không phải chóp đều mà là SA một góc với đáy à, SA một góc với đáy đúng không thế là vẽ nhầm sang chóp đều ok vẽ lại cái vẽ lại cái Rồi, vậy nhìn này ờ, là được rồi. Đỡ phần nối. Thì ở đây các bạn sẽ nhận ra SO vào mặt phẳng ABCD. Thì cạnh bên vào đáy thì các bạn nối vào thằng A là SOA. Đúng không? SOA. Thì SA các bạn là bằng 2. Còn AO các bạn là nửa đường chéo. Đúng không em? Nửa đường chéo. Thì ở đây mình sẽ phân tích. SA là bằng 2 này. AO đấy là nửa đường chéo hình vuông cạnh là A nhỏ. Nên nửa đường chéo là cạnh những căn 2 trên 2 đúng không cạnh là a này nhân căn 2 và chia cho 2 vậy ở đây chúng ta biết được cạnh đối và cạnh kề đối diện này đây cạnh kề này góc vuông đây mà đối và kề các bạn dùng gì thôi dùng tang thôi đối trên kề SA chia cho AO vậy thì nó bằng là 2A chia cho A căn 2 trên 2 và kết quả các bạn là 2 căn 2 nhé 2 căn 2 đáp án này rồi đáp án này xong có bốn nào có bốn có sao nhiều ví dụ nhỉ à hai ví dụ nữa là hết rồi à? có bốn cho hình chóp SABCD có SA vuông góc với mặt phẳng ABCD ừ. ok rồi nhá AB bằng A nhỏ này SC và mặt phẳng SAB đúng không thì mình phân tích ra luôn SC đây SC và SAB ừ, và SAB rồi SC và SAB thì các bạn phân tích SC của mình ấy, chỗ này, nó là cạnh bên. SAB của các bạn ấy, nó chứa SA là đường cao nên nó gọi là mặt đứng. À, góc giữa cạnh bên và mặt đứng, cái phương pháp thầy chỉ cho các em là gì? Là từ điểm còn lại kẻ một đường vuông góc với cạnh đáy của mặt đứng, đúng không? Đây, phương pháp đâu? Cạnh bên và mặt đứng từ điểm còn lại kẻ vuông góc với cạnh đáy của mặt đứng là xong vậy ở đây mình phát hiện ra cái giao điểm của bài này là s góc cho nó nằm ở s rồi điểm còn lại điểm c kẻ vuông góc với cạnh đáy nó chính là từ c các bạn kẻ một đường vuông góc với cạnh đáy là ab vậy góc các bạn là csb được chưa csb Đấy, góc luôn luôn nằm ở giao điểm Ok, thì bây giờ ấy là khi BC vuông góc với mặt phẳng SAB rồi thì các bạn biết ngay nên biết luôn chỗ này luôn luôn là một góc vuông chỗ này là một góc vuông do BC của các em ấy nó vuông góc với SAB mà vuông góc vuông góc SA và vuông góc với AB nên BC của các bạn lúc này auto vuông góc với SB rồi Đấy, là góc vuông và các bạn phải nhận ra được góc vuông này thì các bạn sẽ tan góc vuông thôi để các bạn tính toán trong tan góc vuông SBC rồi tính cái góc này ra là thầy tính tan của góc này CSB đối trên huyền à đối trên kề là BC đang nói cái đối trên kề BC trên kề là SB lắp vuông các bạn thấy không vuông ở B này đối là BC kề là SB mà BC các bạn ấy nó bằng là A nhỏ SB bằng bao nhiêu SB bằng bao nhiêu thì em phải đi Pythagore thôi SB của mình Pythagore trong tam giác vuông SBA thì SB bằng SA bình cộng AB bình được chưa căn của SA bình cộng AB bình bằng A này chia cho chỗ này là căn của SA là A bình cộng với cả A bình đúng không kết quả các bạn sẽ còn là A chia cho A căn 2 kết quả là 1 trên căn 2 vậy suy ra CSB các bạn sẽ bằng là áp tan ship tan đấy của 1 trên căn 2 rồi đáp án câu chọn là đi Ôi dồi ôi, học online mà còn xin phép đi vệ sinh, phải đi bố đi. Dở hơi. muốn đề Đấy các bạn thấy công thức nó nó gọn lại Từ điểm còn lại kẻ đường vuông góc với cạnh đáy của mặt đứng. Thế là xong. Thầy gửi file từ bài 2 đi á. File có hết trên app rồi, thầy cần gì phải gửi cái bọn này chẳng chịu xem gì cả chắc không là bài trên app mà không biết rồi đây thầy dạy hướng dẫn uh, học rồi còn đâu đây đúng không bài à chưa rồi cái ờ, tài khoản này nó lại không có ấy đây tài khoản test của thầy tài khoản test nó lại không có uh, có bài trên này tài khoản test rồi nói chung là bên cạnh ấy nó cái nút uh, nút nút nút đăng nhập à nút nút uh, tải file đề đấy ở cạnh cái phần nút video ấy rồi ví số 5 cho hình chóp LABC có đáy ABC là một tam giác đều cạnh A nhỏ được chưa mai có lại được không được mai có lại nên coi buổi sáng nhé buổi tối thì xóa 4 thôi ở trong hình chóp SABC của đáy ABC làm tam giác đều cạnh A nhỏ cạnh bên SA là bằng hai nhỏ và nó vuông góc với đáy tính sin góc giữa SC và SAB Đấy, C và SAB Ok ta sẽ có đấy là tam giác đều đúng không tập trung cái công thức nhá cứ dùng công thức của thầy mà phang thôi phải tập trung không các bạn cứ lơ lơ mà màng lại nhìn tin nhắn của thằng người yêu hay con người yêu chết mẹ được rồi S A B C SA thì bằng 2 nhỏ. Ta bắt đều cạnh A nhỏ bằng 1 hết. Tính sin góc giữa SC và SAB. SC và SAB. Nào mình phân tích SC và SAB nhá. Giao điểm là mặt S rồi. Đúng không? SC của mình ấy, chỗ này mình biết ngay là cạnh bên. SAB ấy, nó là mặt mặt đứng. Bởi vì nó chứa đường cao SA. Được chưa? Thì cái phương pháp là gì? Phương pháp từ điểm còn lại không phải giao điểm. Từ điểm còn lại. Cái điểm này không phải giao điểm nhé. Khác giao điểm. Kẻ vuông góc với cạnh đáy của mặt đứng. Mặt đứng là xong. Rồi. Từ C thì kẻ một đường vuông góc. Đây nhé. Ở đây mình sẽ có... Uh, giao điểm ấy nó nằm ở S rồi vậy điểm khác nó sẽ điểm C SC mà vào đáy à, mà mặt SAB thì từ C kẻ một đường vuông góc với cả cạnh đáy của mặt đứng cạnh đáy của mặt đứng là cạnh AB vậy từ C kẻ vuông góc vào đây mà đáy là tam giác đều nên kẻ vuông góc vào nó phải rơi vào đâu nó rơi vào trung điểm của AB trung điểm M của AB nhớ chưa trung điểm M của AB để D tam giác đều bằng rồi nhé thì góc các bạn là góc gì em nối vào đây thôi nối thẳng vào góc luôn nằm ở s csm đúng không góc vuông luôn thế cm vuông góc với ab được chưa nên suy ra các bạn khó là csm tính csm ra kiểu gì Đấy, kể vuông góc vào được và ờ, tại sao CM lại vuông góc với cái thằng à, này nhá vuông góc với cả SM nha bởi vì nó vuông góc với SA SAB do vuông góc với SA này và vuông góc với thằng gì em AB thì nó vuông góc với cả SM thôi trong mặt phẳng này thôi nên nó tam giác vuông thì bây giờ để tính được góc này thì các bạn bám vào tam giác vuông SMC SMC thì em cần phải ra hai cạnh cho thầy thứ nhất là em có được cái cạnh đáy CM rồi cạnh đáy chỗ này các bạn tính được ngay nó đường cao CM của chúng ta chỗ này nó bằng là đường cao trên móc đều là căn 3 trên 2 cách như căn 3 trên 2 cạnh là bằng một số. thứ hai các bạn sẽ tính được cái thằng SM tính SM SM ở đây SM SM của các bạn tính theo Pythagore trong tam giác vuông SAM thì SM các bạn ấy nó bằng căn bậc 2 của SA bình cộng AM bình mà đây SA các bạn là bằng 2 AM các bạn là gì à, ờ, AM là bằng nửa AB thôi AB là bằng 1 đúng không nên à, AM 1 phần 2 rồi vậy chỗ này là căn 17 trên 2 căn 17 trên 2 xong đây SM vậy đến đây thầy tính trong tam giác vuông SMC thì các bạn có được CM là đối, còn SM là kề. Đối và kề thì dùng gì thôi? Dùng tan. CSM. Đối là CM, mà kề là SM. Vậy thì các bạn lấy hai ông này chia cho nhau. CM trên SM. Các bạn sẽ có là căn 3 chia cho căn 17. Được chưa? 13, 21 thì là 51 trên 17. Ok nhưng mà người ta đã hỏi các bạn cái gì cơ xin không không, không, không hỏi tang tang thì các bạn à, có được căn 51 trên 17 thì nó đáp án à, B rồi nhưng mà nó hỏi là xin đúng không xin xin đi học đối trên huyền thì các bạn phải tính được SC ra à từ hai hôm này các bạn ra được SC ra đối với huyền phải dùng xin SC ra góc vuông này này xin thì các bạn tính được SC thôi thầy Pythagore thôi. SC các bạn sẽ bằng gì? Bằng SM bình cộng MC bình. Ok. Rồi 17 cộng 3 là bao nhiêu? 17 cộng 3 là 20 rồi, căn 20 chia cho uh, chỗ này là chia cho 4, căn 20 trên 4 là căn 5. Được chưa? Căn 5. Vậy thì sin của góc CSM. Đấy, xin học đối trên huyền đối là MC. Đối là MC, Huyền là SC. Mà MC trên SC các bạn ấy có sẽ có là bao nhiêu? Căn 3 trên 2 chia cho căn 5 là căn 15 trên 10. Rồi, đáp án tôi chọn là D. Yeah. Dạ. Rồi, ta kết thúc bài toán. Đấy, xin đi học. Đối trên huyện em thấy thầy không bao giờ uống cà phê khi giảng á các bạn nó nó hết cà phê đây là uống nước lọc à thấy nước lọc không nước lọc ủa sao lại a mà xin đi học đối trên Huyền mà. Đối là MC là căn 3 trên 2, chia cho Huyền là SC cả là căn 5 nữa còn gì nữa. Đúng không? D nhá. Thế mà thầy vẫn trụ được á? Bởi vì thầy khỏe em ơi. Thầy khỏe em ơi các bạn nữ nào mà về sau yêu thầy thì thì có sướng thôi bây là các bạn phải gọi là thấy đạt khỏe khoắn xin đi học mà đối trên huyền mà đối trên huyền phải là gì cm đúng không chia cho sc hay MC trên SC chứ đối sợ đối là SM góc này là góc S mà đối diện của góc S phải là thằng CM chứ ngáo à Ây giời. Yeah. <laughs> Rồi, bây giờ thầy à, sang bài số 7 nhé. Góc giữa hai mặt phẳng. Góc hai mặt phẳng. Về mắt à phải nói cho các bạn thêm cái này một chút là gì? Là cái combo ấy, combo ba khóa. Ba khóa đang được giảm. Ba khóa của thầy đang được ưu đãi 60% ấy nhá. 60 phần trăm còn mấy hôm nữa các bạn nhớ đăng ký sớm rồi đăng ký luôn đỡ bị thiệt về sau học sớm đỗ sớm rồi đấy các bạn đăng ký học cùng đạt thầy đạt khỏe khoắn thì các bạn click vào cái link phía dưới rồi nạp pin đi nhỉ Rồi ai cũng hơi mệt mệt đấy để thầy à, xem xem là có cái à, cái gì hay hay không à đây à. mà Thế nè, chị đi mua nước tương rồi về ngay Dạ Nè chị ban chủ kia Đi đâu đó Đi siêu thị chi vậy Em muốn ca cao nóng Pha ca cao cho em Lát nữa giờ chị pha cho hả Nhưng giờ em muốn uống Không là em sẽ mắc mẹ Pha liền đi ừ, Chị biết rồi Harry à Sắp tới giờ ăn tối rồi uống ca cao là sao Xin em muốn không hả Muốn Bầu trời kia rộng lớn như hôm nay I trời alo alo ờ bị câm bị câm bị câm rồi rồi vào học thôi vào học nha tiếp tục nha bài 7 nhá và các bạn đừng có rủ thầy xem mấy cái này nữa mấy cái đấy nó nó vô bổ lắm đấy nó vô bổ lắm cứ rủ thầy thầy thích nào bây giờ à, chúng ta tiếp tục góc giữa hai mặt phẳng này Rồi, tiếp tục, tiếp tục. Bây giờ góc ra hai mặt phẳng ấy là theo định nghĩa đấy, góc người ta sẽ luôn luôn cước là góc lớn hơn bằng không hoặc nhỏ hơn là bằng 90 độ. Thì bây giờ à... <laughs> học nào. Thì bây giờ à, các bạn có hai mặt phẳng P và Q nó như quyền vở kìa, nó mở ra. Muốn tìm góc ra hai mặt phẳng này các bạn sẽ tìm ra hai cái đường nó cùng vuông góc với mặt phẳng P và cùng vuông góc với mặt phẳng Q là hai đường A và B. Thì góc giữa A và B lúc này nó chính là góc giữa hai mặt phẳng P và Q luôn. Được chưa? Thế là thế là xong nhá. Rồi. Rồi cách số 2 là cách tổng quát hơn đó là gì? Đây. Để xác định được góc giữa hai mặt phẳng P và Q các bạn đầu tiên là xác định cái giao tuyến chung đã. Giao tuyến chung. Đấy, giao tuyến chung. Sau đó các bạn sẽ tìm cho thầy một cái đường thẳng P nằm trong mặt phẳng P, đường thẳng Q nằm trong mặt phẳng Q, nó vuông góc với cả cái đường giao tuyến chung C này. Nếu như ở đây mà nó cùng vuông góc với C rồi thì suy ra góc giữa hai cái mặt phẳng P và Q là góc giữa hai đường P và Q luôn. Thế là xong. Nhá. Và cách số 3 là các bạn sử dụng ờ, về hình chiếu. Về hình chiếu ở đây ờ, thì các bạn sẽ tính được diện tích của mặt trên và diện tích của mặt dưới. Thì suy ra cái diện tích của <clears throat> cái mặt phía dưới nó bằng diện tích mặt trên nhân cốt alpha thì cốt alpha các bạn sẽ bằng uh, là cốt của góc ra mặt phẳng bằng diện tích của dưới treo trên thì cái phần diện tích này ít khi các bạn sử dụng lắm nhá nên thầy vẫn phải hướng dẫn cho các bạn lý thuyết ở đây thầy sẽ nói cho các bạn một vài trường hợp hay gặp này này đây rồi đấy nhớ nhá nhớ là phải gì nốt nó lại cho thầy và vỡ thì cái mà thầy cần các bạn nhớ nhất là thằng này là cái thằng này góc giữa mặt bên và mặt đáy mặt bên và mặt đáy góc giữa mặt bên và mặt đáy các bạn nhớ thằng này cho thầy thôi ví dụ thầy cho các bạn giống như cái các thằng trên là cho hình chóp SABCD SA một góc với mặt đáy và ABCD là hình chữ nhật à, hình vuông đi ABCD là hình vuông người ta à, muốn tìm góc giữa mặt bên và mặt đáy đây là cái trường hợp góc giữa hai mặt phẳng hay hỏi nhất luôn là góc giữa mặt bên và mặt đáy còn đối với các trường hợp khác thì khuyên thật các bạn luôn là khi nó rơi vào các trường hợp khác thì những bạn nào đã mất gốc hình không gian rồi ấy, mất gốc hình không gian và mất gốc hình phẳng luôn rồi ấy, thì thực ra là để mà giảng cho các bạn hình phẳng ở trong những cái bài toán loại khác thì nó rất là mất thời gian và nếu như các bạn mà cứ xoáy vào trong cái phần góc mà ví dụ là góc giữa hai mặt bên chẳng hạn như thế thì các bạn phải xử lý cái yếu tố hình phẳng rất là tốt mà nếu như các bạn xử lý in phẳng thì nó bị quá mất thời gian so với cả việc là các bạn dùng cái phương pháp giải nhanh ở học kỳ 2 của thầy nên lời khuyên của thầy là cái gì mà dùng được hình không gian được nhanh thì các bạn nên áp dụng còn nếu mà mình dùng hình không gian thuần túy và mà nó bị chậm thì thôi mình không nên dùng mình dùng cái phương pháp khác nhưng may mắn là đề thi đại học nó hoàn toàn hỏi các bạn dạng một là dạng đầu tiên nha thì bây giờ như sau xác định góc giữa mặt bên và đáy bước 1 là xác định giao tuyến của mặt bên và mặt đáy. Được chưa? Xác định giao tuyến của mặt bên và mặt đáy. Bước 2 là từ chân đường cao kẻ một đường vuông góc với giao tuyến sau đó nối lên đỉnh S là xong. Đấy, từ chân đường cao kẻ một đường vuông góc với giao tuyến chung và nối lên đỉnh đỉnh S thì cụ thể nó như sau, ví dụ người ta hỏi các bạn là góc giữa góc giữa SBC và mặt phẳng ABCD SBC đây Úi SBC Được chưa? SBC Góc giữa SBC và mặt phẳng ABCD thì xác định như thế nào? ABCD là cái mặt đáy ở phía dưới đây này Đấy, mặt đáy. Rồi, bước 1 xác định ra tuyến chung. Các bạn thấy ngay là hai cái mặt phẳng này có điểm chung là gì? SBC và ABC. D thì ra ra tuyến chung của nó chính là thằng BC. Có đúng không? Là thằng BC. Bước 1 xác định ra tuyến chung BC. Đó. Bước 2, từ chân đường cao là từ A. Kẻ một đường vuông góc với giao tuyến chung là vuông góc với BC. Rồi nối lên đỉnh S là nối lên đỉnh S đây đã thấy không nối đỉnh S thì góc các bạn đây ABS thấy chưa ABS đấy góc nó nằm ở chỗ cái đoạn vuông góc với cả giao tuyến chung ấy đấy. hai bước nha bước một xác định giao tuyến chung này là BC bước 2 thì theo chiều mũi tên các bạn thấy mũi tên không kẻ vuông góc với giao tuyến chung và nối lên đỉnh thấy mũi tên có thể ghi không quá cẩn thận luôn không các bạn không hiểu mũi tên nó nằm ở đâu tiếp tục thầy cho các bạn một ví dụ khác là góc giữa SCD và mặt phẳng SCD đây và mặt phẳng ABCD. Giao tuyến chung là CD. Bước 1 từ chân đường cao kẻ một đường vuông góc với giao tuyến chung là vuông góc với CD ở đây rồi. Rồi nối đỉnh, mũi tên này nối đỉnh S. Rồi góc các bạn nằm ở góc D. Xong, hết bài. Easy chưa? Rồi, quất ví dụ luôn nhá. Quất ví dụ luôn này. một ví dụ luôn cho hình chóp SABC à, SA vuông góc với đáy ABC và AB vuông góc với BC coi Y là trung điểm của BC góc giữa hai mặt phẳng SBC và ABC là góc nào Rồi. Rồi. AB vuông góc BC này. Có Y là trung điểm của BC. Rồi. Góc giữa hai mặt phẳng SBC và ABC là bao nhiêu? Ok chưa? SBC và ABC. Nào, góc giữa SBC và ABC mặt bên và đáy, bước một xác định ra tuyến trung là BC. Các bạn thấy không? SBC và ABC. Rồi. Bước 1 xác định giao tuyến chung là BC. Bước 2, từ chân đường cao là từ A kẻ một đường vuông góc với giao tuyến chung vuông ở đây là vuông tại b rồi và nối lên đỉnh s đỉnh s vậy mũi tên ở đây một phát hai phát thấy chưa một nhỏ hai nhỏ hai nét phát xong luôn vậy góc các bạn là sba dễ hiểu không sba quất luôn đáp án a ngon luôn nhá rồi Tiếp tục, chúng ta sang câu ví dụ số 2 cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm O. ABC là hình chữ nhật tâm O. đó. Hết hai góc với đáy. Rồi. SA thì bằng 2 nhỏ. Được chưa? Alpha là góc giữa SABCD với cả SPD. Ừ. Thì khẳng định nào sau đây là khẳng định sai. SAB vuông góc với cả SAD. Mẹ đúng rồi, bởi vì AB vuông góc với cả thằng uh, ờ, SAD này, nó vuông góc hai đường đó, đường SA và đường AD đúng không? Khẳng đúng rồi. Không chọn cái thằng ờ, A được đâu nhé rồi tiếp tục à, SAC vuông góc với ABCD cái đúng rồi bởi vì SA của mình vuông góc với ABCD lù lù ở đấy đúng không đúng nốt rồi bây còn mỗi hai đáp án là đáp án C và đáp án D thôi C và D bây giờ mình tính toán góc alpha này bằng bao nhiêu alpha là góc giữa SBD và ABCD góc giữa mặt bên và mặt đáy mặt bên và mặt đáy giao tuyển chung SBD nó là ông BD rồi đúng không BD mình nhìn ra ngay BD rồi bước 1 xác định giao tuyển chung bước 2 từ chân đường cao kẻ một đường vuông góc với giao tuyển chung ở đây à, chúng ta sẽ có khoai từ A đến BD đây rồi AH được chưa và nối lên đỉnh đấy một phát hai phát được chưa từ chân đường cao kẻ một đường vuông góc với giao tuyến trung và nối lên đỉnh cho các bạn là SHA. Ok. Góc này thì các bạn biết cạnh SA rồi cạnh đối diện thôi, cạnh đối này. Còn AH biết rồi, cạnh kề này. Đối với kề dùng gì thôi? Dùng tang thôi đúng không? Vậy thì tang của góc alpha chỗ này đối trên kề là SA trên AH. 2 chia cho AH của các bạn là bao nhiêu? 2 trên cân 5. Để bà cho rồi thì kết quả của bạn là còn căn 5 thôi tăng alpha là căn 5 đúng rồi còn mỗi đáp án D SOA là sai rồi hết bài 2D Rồi, thầy tiếp tục. Câu số 3 cho hình lập phương ABCD A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy đây. Gọi alpha là góc giữa hai mặt phẳng A1, D1, CB và ABCD. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng. Hình lập phương đúng không? Ok, thầy sẽ à, lấy cái hình lập phương trên đi, thầy quất xuống ở dưới. am 1 A1D1 BC Rồi và mặt phẳng ABCD Mặt B ngoài đáy ra tuyến chung là BC rồi Đúng không? Ra tuyến chung là BC rồi Rồi, giao tuyến chung là BC. Phương pháp là từ chân đường cao. Chân đường cao bạn lấy A cũng được mà lấy D cũng được. Từ chân đường cao kẻ một đường vuông góc với giao tuyến chung. Bằng vuông góc ở đây là vuông góc tại B rồi, bằng nối lên đỉnh. A phẩy. Đấy. Các bạn đã xong. Đó là A1 BA. Chân đường cao kẻ vuông góc với giao tuyến chung và nối lên đỉnh. Ở góc này thì các bạn biết ngay nó bớt 45 độ. Được chưa? 45 độ xong phim đáp án này góc vuông cân mà và nhá rồi câu 4 cho hình chóp SABC có đáy là một tam giác đều cạnh là A nhỏ rồi EDA vuông góc với đáy Rồi, EDA bằng căn 3. Sin của góc giữa SBC và ABC là gì? Còn lại là mặt bên và mặt đáy, giao tuyến chung là BC này. SBC và ABC. em nhận ra ngay, giao tuyến chung là BC. Phương pháp từ chân đường cao từ A kẻ vuông góc với ra tuyến trung. Đáy A tam giác đều nên đâm ra kẻ vuông góc với nó phải rơi vào đây. Và nối lên đỉnh S thôi. Xong. Các bạn là SMA. Thì không vẽ đất nữa nhé. Tính luôn này. AM là đường cao trong đó đều công thức thầy nói lúc nãy rồi là căn 3 trên 2. Cạnh bằng 1 mà. Cạnh như căn 3 trên 2. Vậy thì đối trên kề thôi. Tang alpha là đối là SA. Trên kề là thằng AM. Là căn 3. Chia căn 3 trên 2. Quả bằng số 2 người ta hỏi xin à ui toàn đi tính tăng hỏi xin hỏi xin thì tính xin ừ. SM thôi bằng căn của SA bình cộng với cả AM bình 3 này cộng 3 phần 4 chỗ này là 12 15 căn 15 trên 2 vậy sin của góc alpha sin đi học đối trên huyền là SA chia cho SM căn 3 trên căn 15 trên 2 tức là 2 căn 5 trên 5 các bạn đi Thành xin nhá Rồi câu cuối nào. Quân nó câu cuối nào. À xong câu này, chúng ta lên giường đi ngủ thôi. Cho hình chóp tứ giác đều SABCD. Rồi, tứ giác đều SABCD. Chúng ta nghe kỹ phương pháp nhá. Đấy, cạnh đáy là bằng A. Chiều cao hình chóp là căn 3 trên 2. Ok, SO các bạn là căn 3 trên 2. Ok. Bây giờ người ta hỏi các bạn là góc giữa mặt bên và mặt đáy là bao nhiêu? Mặt bên các bạn lấy mặt nào cũng được, cứ quất. Ví dụ mặt quất SCD đi. Bởi vì mặt à, bên của chóp đều nó đều giống nhau. Và đáy đúng không? Đáy ABCD thì giao tuyến chung là gì? À, thì ra ngay là SC. Phương pháp từ chân đường cao và từ ô kẻ một đường vuông góc với giao tuyến chung thì nó vuông ở đây song song với BC rồi. Đúng không? Và nối lên đỉnh. Đỉnh là đỉnh S song phím góc SMO. Góc này SCD và đáy ABCD. Nó là SMO. Rồi, vậy thì đối trên kề là xong. Đúng không? Tang của góc alpha đi. Nó sẽ bằng là đối là SO, trên kề là OM đấy. SO là chiều cao là căn 3 trên 2. OM các bạn là bao nhiêu? Là nửa BC thôi, là A trên 2. Đấy là cạnh A mà. Kết quả các bạn sẽ còn là căn 3. À, alpha sẽ bằng 6 sỏi hết bài đáp án C nha yeah. hết rồi à, tuyên dương các bạn giờ này vẫn đang ngồi học bài là tốt đáng là các bạn là có thể ngồi xem phim rồi đấy nhưng các bạn vẫn ngồi học bài với thầy thầy rất là đáng khen ngợi các bạn khen ngợi Rồi, hôm nay cũng là buổi cuối cùng à, ở trong cái khóa lấy công không gian của chúng ta rồi. Hy vọng là sau uh, uh, 5 buổi của chúng ta là các bạn đã nắm được cái phần cơ bản nhất của hình không gian để các bạn ứng dụng lên cái phần hình không gian lớp 12. Còn các bạn mà muốn à, học tiếp tục hình không gian lớp 12 với thầy và uh, các cái phần chương đại số đúng không? Và những cái gì mà chúng ta sắp kiểm tra đầu đầu ờ, lớp 12 ấy, kiểm tra gọi là chất lượng đầu năm ấy thì những cái đấy thầy cũng đã chuẩn bị cho các bạn ở trong cái khóa S1 rồi cái link ở phía dưới cho các bạn đấy khóa S1 thì các bạn đăng ký lẻ 800 nghìn S2 800 nghìn S3 800 nghìn là 2 triệu tư nhưng mà đợt này các bạn đăng ký thì uh, còn giảm 60 phần trăm đấy 60 phần trăm so bình thường bình thường là 50 phần trăm và 800 nghìn một khóa bây giờ nếu mà các bạn đăng ký 3 khóa là 60 phần trăm cơ là còn có Ờ, một triệu chín trăm chín chín nghìn cho đẹp nha rồi siêu rẻ rồi ok chưa và các bạn mà đợi uh, ra khóa S2 S3 ấy, có một cái ưu đãi khóa S2 S3 ấy, thì các bạn phải đợi đợi đến uh, đến tháng sau sẽ có một cái ưu đãi nho nhỏ S2 S3 cho các bạn nhưng mà tất nhiên nó sẽ không thể ưu đãi được uh, bằng việc các bạn sử dụng luôn combo 3 khóa cả lời khuyên của thầy thì các bạn vẫn nên sử dụng cả combo ba khóa để các bạn có một cái nền tảng nó tốt nhé nhá thôi ờ, hôm nay chúng ta nghỉ đây nhờ Thôi ờ, chào các em nhá. Chúc các bạn có một uh, buổi tối vui vẻ và chúc các bạn ngủ ngon. Chào nhau một cái nào. Chào nhau nè. Và chúc ngủ ngon nhau đi. Chúc ngủ ngon nhá. Chúc ngủ ngon uh, Trường Tuân nhá. Chúc ngủ ngon Nguyễn Tài, Nguyễn Thư nhá. Chúc ngủ ngon Hà Trân. Chúc ngủ ngon Thanh Nhàn chúc ngủ ngon các bạn bye bye